Xin kính chào toàn thể quý đầu tư. Như vậy là 2021 đã qua đi rồi. À, chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới 2022. Tuần qua là một tuần uh, thị trường tài chính bị uh, thanh khoản thấp, uh, gần như là biến động nó cũng thấp, không không mạnh, không có diễn biến nào bất thường được uh, nhà cái tác động dựa trên thị trường thanh khoản thấp cả. Có lẽ là sau một năm uh, đầu tư 2021 thành công ngoài mong đợi thì các quỹ đang bật sâm panh chúc mừng năm mới thôi chứ họ cũng không có nhu cầu gọi là đánh úp thị trường vào cuối năm à, và dư âm này nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần đầu tiên của năm mới và tuần qua thì chúng ta biết đó, là cậu vàng của chúng ta diễn biến diễn biến thì tăng giá nhưng mà tăng tăng tăng không như kỳ vọng chúng ta kỳ vọng cậu vàng sẽ bứt phá mạnh lên à, thực tế cọc vàng lên được đến 1830 thôi chưa lên được vùng 6x và hiện nay thì đang có xu hướng điều chỉnh à, trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật à, thì chúng ta sẽ điểm qua tên tuần qua thì các thị trường của chúng ta thì đa phần là đi ngang là chính chứng khoán Mỹ cũng có tăng giá nhẹ dầu cũng là tăng giá nhẹ một tuần tăng giá nhẹ à, thị trường tiền điện tử thì cũng gọi là đi ngang thôi một tuần giảm giá nhẹ nói chung là tiền điện tử thì đi trong cái biên độ 450 46 50 ngàn là khá là lâu rồi có lẽ nó sẽ sớm có diễn biến breakout trong những thời gian tuần tới thôi à, về thông tin thì tuần này của chúng ta ngày thứ hai các thị trường lớn vẫn tiếp tục nghỉ lễ banh lời chúng ta nhìn thấy một loạt thị trường này từ thị trường New Zealand này Australia này Nhật Bản này Trung Quốc này châu Âu này Anh này tối thì có Canada này Mỹ này nói chung là tất cả thị trường lớn thì hầu như vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ à, và ngày thứ ba thị trường sẽ bắt đầu giao dịch trở lại bình thường tâm điểm ngày thứ ba chính là cuộc uh, họp của OPEC Đấy. À, có lẽ cuộc họp OPEC này là sẽ đưa cho chúng ta những cái đánh giá và triển vọng của năm tới cũng như cái thông tin về cái nhu cầu tiêu thụ về cái sản lượng của OPEC thì những cái thông tin gì quan trọng ờ, ít nhất là cho 3 tháng đầu năm sẽ được uh, diễn giải trong cuộc họp này à, vào buổi tối ngày thứ ba thì chúng ta có chỉ số PMI của IFN chỉ số PMI sản xuất của Mỹ à, lượng việc làm Đấy lượng việc làm nhu cầu tuyển dụng đấy ạ nói chung thông tin không quá mạnh ờ, tâm điểm sẽ là cuộc họp OPEC thôi không biết lịch thời gian có thay đổi gì không ngày thứ tư thì chúng ta bắt đầu có thông tin kinh tế mạnh là đầu tiên là mở đầu sẽ là bảng lương phi nông nghiệp được ờ, công bố bởi tạp chí ADP à, vào lúc ờ, đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì sẽ là biên bản của họp FOMC như chúng ta biết là nội dung của họp FOMC thì đã được công bố vào giữa tháng 12 rồi cái biên bản của họp này nó chỉ diễn giả chi tiết lại cái đánh giá của Fed và quan điểm của các chủ tịch Fed ai diều hâu ai bồ câu là nó sẽ diễn giải chi tiết và cả nên nói chung là mọi thông tin nó được công bố rồi nên nó sẽ dự kiến sẽ không gây biến động nhiều xáo trộn trên thị trường vào tối ngày thứ tư ừ. tối ngày thứ năm thì chúng ta có chỉ số là uh, ờ, PMI IFN chỉ số này nói chung và số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp nói chung tâm điểm tin thì sẽ tập trung trong ngày thứ sáu ạ ngày thứ sáu thì như thường lệ chúng ta sẽ có số người nộp đưa chúng ta sẽ có là bảng lương phi nông nghiệp được Bộ Tài chính Mỹ công bố và cái tỷ lệ thất nghiệp như chúng ta biết số việc làm tạo mới tháng trước rất là thấp 200.000 việc làm kỳ vọng kỳ này thì là 400.000 nhưng rất có thể cái kỳ này có thể lại lên cao hơn rất nhiều tỷ lệ thất nghiệp thì kỳ trước 4,2 kỳ này dự kiến 4,1 nói chung với tuần mở màn năm mới thì nhiều khả năng thị trường vẫn sẽ biến động nó không quá lớn mặc dù tuần này là tuần có tin khá là mạnh và tin mạnh ngày thứ sáu này nhiều khả năng sẽ được phản ánh sang tuần kế tiếp đó là dưới góc độ không thông tin <clears throat> thì về thông tin thì tuần tới sẽ không có nhiều thông tin quan trọng chúng ta chỉ lưu chú ý một chút về thông tin về giá dầu nhé thông tin về của OPEC và cái thông tin cuối tuần uh, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thôi đó là dưới góc độ thông tin và dưới góc độ ờ, phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể nhìn thấy là trước hết chúng ta sẽ đi xem qua chỉ số đô la index thì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là số đô la index Đấy, tăng cả tháng nhưng cuối tháng này là tự đóng cửa giảm Đấy, một cây nến ờ, búa báo hiệu đảo chiều nó cho thấy cái áp lực bán nó khá là mạnh và bên bán ờ, thì bên gấu đang chiếm ưu thế với hai cái cây nến tháng liên tiếp mà với dâu trên rất là dài nó cho thấy là bên gấu hoàn toàn chủ động trong việc áp đặt phe bò là khi giá mà chỉ số DXY tiến đến vùng giá công phá vùng giá 9 97 bị bên gấu áp chế và nhanh chóng đẩy lùi trở lại vùng giá 96 như vậy thì nhiều khả năng tháng này sẽ là tháng giảm giá của chỉ số DXY và nhiều khả năng DXY có lẽ tạm thời đã có đỉnh ngắn hạn sẽ ngắn hạn sẽ bị giảm giá điều chỉnh và DXY có thể test trở lại vùng giá 94 95 là bình thường đó như vậy thì đô la sẽ không tiếp tục mạnh lên nữa cái này đồng nghĩa việc các cặp tiền tệ sẽ được uh, ủng hộ là tăng giá cậu vàng cũng vậy đó đối với chỉ số đô la index còn đối với cậu vàng thì sao chúng ta nhìn thấy cậu vàng hiện nay thì vẫn đang bị mắc kẹt bởi cái ờ, kháng cự trên kháng cự trên thì chúng ta nhìn thấy đấy cậu vàng vẫn đang tạo đỉnh thấp dần nó đang tích lũy khá là đẹp à, về ngắn hạn thì khả năng cậu vàng vẫn sẽ đi bị kẹp trong cái biên giữa kháng cự trên và kháng cự dưới này à, cậu vàng vẫn sẽ đi hẹp trong cái biên này thôi chưa có gì biến đổi ra cả với những giao dịch ngắn hạn hơn thì chúng ta nhìn thấy nó có một điểm đáng lưu ý tức là ừ, giao cắt vàng đã xảy ra nhưng mà góc cắt nó rất là thấp nó cho thấy là thị trường sẽ đang biến động sideways thôi lấy cái trục ờ, MA200 làm ờ, làm trục trung tâm ừ, dao động như con lắc đây chúng ta nhìn thấy đấy xuyên suốt cái trục MA200 của chúng ta trong một năm nay này đấy giá luôn đi xoay quanh trục MA200 cộng trừ lên xuống thôi đó. À, đó là xu hướng của cậu vàng thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi sideways trong biên độ hẹp như vậy chiến lược của chúng ta là như thế nào à, cá nhân tôi đánh giá là trên cái khung chan ngắn hơn H4 đó, thì cũng xuất hiện giao cắt vàng như vậy là nó khá là đồng thuận H4 và daily đều xuất hiện giao cắt vàng và MA50 cắt M200 đi lên như vậy xu hướng chính của cậu vàng chúng ta nên canh canh dưới mua lên nó sẽ là phù hợp hơn Đấy, phù hợp nhất là chúng ta sẽ canh dưới mua lên ạ như vậy chúng ta sẽ mua tại đâu à, cá nhân tôi đánh giá cái khu vực này sẽ là khu vực hỗ trợ đang là khu vực hỗ trợ tốt Đó. 9x 179x như vậy thì nếu mà giá điều chỉnh xuống nó sẽ có thể cắt chớm qua m 200 m MA200H4 đang ở 1008 khá là trùng lặp với MA200 trên daily là 99 như vậy cái vùng giá là dưới 1008 chúng ta sẽ mua lên nhá trên cái đáy hôm trước cái đáy hôm trước là 89 như vậy thì chúng ta sẽ mua quanh vùng gọi là 95 cộng trừ 5 giá đây sẽ là khu vực chúng ta mua nhá chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua cái đáy này cái kênh giá này tức là đâu đó nó vào khoảng 83 giá phá qua 83 chúng ta sẽ dừng lỗ đích của chúng ta ngắn nhất thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 830 còn xa hơn chúng ta hướng đến vùng là 860 đó như vậy thì chúng ta sẽ dừng lỗ đâu đó tầm 10 đến 15 giá còn chốt lời của chúng ta sẽ vào tầm độ 35 đến 60 giá thực ra đấy cũng là một kèo kèo kèo tốt thôi phù hợp thôi còn nếu các bạn nào mà dừng lỗ ngắn nhất ạ thì các bạn có thể dừng lỗ dưới cái đáy hôm trước là được rồi 88 như vậy các bạn có thể dừng lỗ 87 nhưng mà có cái rủi ro nếu các bạn dừng lỗ tám bảng thì có thể bị chọc dâu hit top lot one thì phải chịu thôi nếu chúng ta muốn dừng lỗ ngắn còn các bạn nên nhớ tuần tới xu hướng chính của chúng ta đối với cộng vàng sẽ là kênh mua dưới 1008 bất kể khi nào giá điều chỉnh xuống chúng ta sẽ kênh mua dưới mua lên thôi <coughs> còn ờ, đối với các cặp tiền tệ thì sao đối với cặp Uzi thì Uzi đang có xu hướng tăng rồi nhưng mà có lẽ Uzi không có điểm vào thứ hai là Uzi biến động khá là nhỏ tôi nghĩ là chúng ta không nên giao dịch Uzi đối với đồng bảng thì có lẽ đồng bảng sẽ tiếp tục phục hồi đó khi đồng bảng phục hồi thì rồi mà đô la có xu hướng là sẽ điều chỉnh xuống như vậy đối với đồng bảng ngắn hạn thì chúng ta sẽ canh uhm. cũng cũng khó đồng bảng này nếu mà thứ nhất là đồng bảng vẫn nằm dưới cái chen chen line giảm giá thứ hai là toàn bộ mây daily và mây tuần thì lại vẫn đang có tín hiệu giảm giá Đấy. có lẽ tôi nghĩ đồng bảng chúng ta sẽ canh khi giá test chen chúng ta bán xuống nó sẽ phù hợp hơn nhá Đấy, nếu giá tiến đến khu vực 1.3600 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 20 pip cho tôi trường hợp chúng ta sẽ mua nếu đồng bảng điều chỉnh test xuống khu vực dưới này à, 1.3360 như vậy đồng bảng à, tuần này chúng ta có thể chặn hai đầu lên thì chúng ta mua à, bán mà xuống thì chúng ta mua biên độ đồng bảng dự kiến đi khoảng 300 pip đồng euro đồng euro thì khá là khó biên độ biến động cũng hẹp tối nghĩa đồng euro chúng ta không nên tham chiến giờ này đồng u cạc u cạc cũng biến động khó đấy không đơn giản đâu nhưng ngắn hạn u cạc ờ, nó đã xuyên xuyên phá qua cái chen line hỗ trợ rồi do vậy khi nó test chen chúng ta có thể bán thôi không vấn đề gì cả u cạc chúng ta có thể canh bán ở khu vực 1.2720 2720 2730 chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt là 200 pip cho tôi đối với đồng AU thì thôi chúng ta không giao dịch nhé đồng yên thì đang tăng giá nhưng mà với cái xu thế hiện tại thì chát này chát tuần này của đồng yên ờ, đồng bảng trên yên thì nó là chát đi ngang do vậy chúng ta có thể canh bán tại đáy đỉnh cũ nếu nó lên được tức là nếu mà đồng GJ mà lên lần trước nó lên được 582 đúng không lần này chúng ta sẽ bán quanh 58 cộng trừ 20 pip nhá nếu giá lên test lại đỉnh cũ chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi chốt lời các bạn chốt lời cho tôi 300 pip 58 chúng ta chốt lời 55 đó là một chủ cặp tiền tệ chính còn uh, đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì sao chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua một tuần cuối năm đóng cửa tuần nó cũng khá là cao ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay thì đang bị đi bó hẹp với hai đường kênh trên line kênh phía trên thì nó nó đang bị giới hạn bởi cái khu vực là quanh 37k 36837 kênh phía dưới thì bị giới hạn bởi khu vực 34 342 như vậy chúng ta sẽ giao dịch trong cái trong cái biên này thôi nếu giá tiếp tục test lên vùng 37 thì chúng ta bán nhá chúng ta dừng lỗ uh, ờ, 400 giá 500 giá của tôi dừng lỗ 375 chốt lời thì ngắn hạn về 34 chúng ta chốt tức là tầm 3.000 giá chúng ta chốt dừng lỗ 500 giá mua lên chúng ta không mua nhé nếu giá đóng cửa dưới 34 ngàn lúc đấy chúng ta lại canh test lên 34 342 chúng ta bán sao còn bây giờ ngắn hạn chúng ta cứ canh bán quanh 37 và chốt 34 cho tôi thế thôi bởi vì sớm muộn nó sẽ break out khỏi cái cái biên này và sẽ break out thì, thì trường hợp break out lên thì không khả quan lắm đâu khả năng sẽ break out xuống nhưng hiện nay nó đang dao động trong biên độ nó khá là rộng nó cho thấy sự độ bất ổn trong tâm lý nhà đầu tư do vậy chúng ta tạm thời chúng ta giao dịch trong cái biên này thôi 5 phần trăm à, 3 ngàn giá là 8 phần trăm đối với dầu à, dầu thì có lẽ chúng ta đợi cuộc họp ngày mai của OPEC rồi chúng ta vào lệnh thôi à, kỳ tuần trước thì chúng ta bán quanh 7778 bạn nào khớp lệnh rồi chúng ta cứ giữ nhé à, chúng ta bán 7778 dừng lỗ 80 chúng ta cứ giữ thôi không có vấn đề gì cả giá bẻ bẻ đã khớp lệnh rồi còn không chúng ta chờ thêm cuộc đụng của họp OPEC đối với BTC BTC thì tôi nghĩ là BTC đang loanh quanh để tìm đường để xuống thôi nhưng có lẽ là chúng ta sẽ đợi khi nó break out chúng ta mới bán Đấy. khi nào BTC đóng cửa dưới 46 000 nhé thì chúng ta mới bán đóng cửa daily còn chưa đóng cửa dưới thì thôi chúng ta cứ ngồi ngoài xem thôi hiện nay cứ 47 48 ngàn này không giao dịch được gì đâu đấy còn đối với ờ, chứng khoán Việt Nam chứng khoán Việt Nam thì có lẽ cái phiên ngày cuối tuần là một phiên kéo lên để chốt nát nên chúng ta cũng chưa biết được là phiên đó là kéo lên để tạo một nhịp tăng mới hay là chỉ đơn thuần là kéo lên chốt nát có lẽ tuần tới chúng ta giao dịch 4 phiên đầu tuần và cái cuộc họp uh, gói kích cầu của chính phủ sẽ công bố từ ngày mùng 4 đến ngày 11 tôi nghĩ là thời điểm từ giờ ngày 11 có lẽ chứng khoán Việt Nam sẽ đi ngang thôi chúng ta chờ khi có thông tin chính thức ra thị trường biến động như thế nào còn thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là chưa chưa có dòng dẫn dắt và không nắm được xu hướng quý vị nếu mà trong trạng thái cầm hàng rồi mà đang ở những cổ phiếu nóng đầu cơ thì chúng ta có thể tiếp tục ờ, chờ cơ hội để chốt lời thế thôi còn đâu blue chip thì tôi nghĩ thời điểm này cũng chưa phải là thời điểm mua bởi vì có lẽ chúng ta cần chờ một nhịp điều chỉnh để giá cổ phiếu nó đủ hấp dẫn đó là về những cái chiến lược giao dịch ngắn hạn trong tuần thì tôi đã chia sẻ với quý vị rồi còn uh, cái góc nhìn của thị trường trong năm nay thì thực ra năm nay nó sẽ một năm rất là khó đó. hôm nay là đầu năm thôi à, có nhiều nhiều nhiều cái yếu tố mà năm sau à, chúng ta chưa đoán định được ví dụ như lạm phát liệu thị trường đã đạt đỉnh lạm phát hay chưa hay lạm phát sẽ ngày một tăng cao hơn cái này chúng ta chưa ai khẳng định được đúng không ạ lãi suất à, Fed thì chắc chắn nâng lãi suất rồi vấn đề là Fed sẽ nâng nâng bao nhiêu và thời điểm bắt đầu nâng từ khi nào cái này thì có những chuyên gia dự đoán tháng 5 có chuyên gia tháng 6 ừ, cũng cũng chưa có những cái dự đoán chính xác gì cả và yếu tố thứ ba nữa còn nếu thị trường không thuận lợi nữa lạm phát tăng cao có thể phép siết lãi suất giật cục thì như thế nào chúng ta chưa biết được hoàn toàn phép có thể nâng lãi suất mạnh bạo hơn những cái công bố trong những cuộc họp rất là nhiều đó nhưng mà nói chung là xét về yếu tố vĩ mô thì năm tới sẽ một năm khá bất ổn cái chu kỳ tiền rẻ nó đã kết thúc rồi đánh dấu bằng việc phép bắt đầu siết và dừng QE vào tháng 3 năm 2022 và lộ trình bắt đầu tăng lãi suất còn khi nào mà phép ừ, bắt đầu hút tiền lưu thông về tức là bán bán giấy trái phiếu thế chấp mà phép đã mua ra thị trường và thu tiền về thì lúc đó thị trường mới chính thức là thảm họa cũng không thể loại trừ khả năng là thị trường đi trước tin thì chúng ta cũng chưa biết được có thể thị trường đón trước tin điều chỉnh trước 6 tháng đến một năm sau đó phép mới hành động thì chúng ta cũng chưa biết được cái này thì mới là ngày những ngày giao dịch đầu tiên của năm mới thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi thôi đợi thị trường đưa thêm những tín hiệu à, chúng ta phải có data chúng ta mới xử lý được đấy là xét dưới góc độ phân tích vĩ mô và thông tin còn à, xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ góc nhìn cho quý vị về một vài cái thị trường để chúng ta có cái nhìn nó toàn cảnh và nó rõ hơn về thị trường của năm 2022 này à, trước hết thì tôi sẽ nói về cậu vàng thực ra cậu vàng thì tôi rất là yêu thích trong giao dịch bên ờ, thị trường tài chính forex thì tôi chủ yếu giao dịch vàng thôi thì ờ, như chúng ta biết đó, nếu chúng ta nhìn ngắn đó, ờ, thì cậu vàng có thể biến động nó vô định nhưng nếu chúng ta nhìn dài ạ thì cậu vàng ờ, có mỗi một chiều là biến động đi lên thôi đây chúng ta nhìn cái lịch sử của ờ, của cậu vàng của chúng ta đây từ những năm ờ, đây từ lúc 35 đô một ao đây Đấy, từ năm 67 68 đây cậu vàng của chúng ta đã trải qua là nếu tính theo sóng lý thuyết Dow trên uh, chart đồ thị uh, 5 thì chúng ta thấy cầu vàng chúng ta hiện nay đang trong sóng 3 đúng không ạ Cậu vàng đã trải qua sóng 1 thập niên 70 80, đạt đỉnh vào thập niên 80 năm 1980. Đó, cậu vàng tăng một mạch từ 35 cho đến 800 ờ, rưỡi, 808. Sau đó thì trải qua hơn hơn 10 năm điều chỉnh từ năm 80 cho đến năm ờ, linh 01 20 năm điều chỉnh vào sóng 2 trước khi bắt đầu sóng 3 sóng 3 của chúng ta đánh dấu từ năm 2002 cậu vàng bắt đầu tăng Đến thời điểm này thì sóng 3 đã kéo dài được uh, ờ, 20 năm rồi. Và nếu chúng ta nhìn chúng ta nhìn dài nhé thì cọc vàng hiện nay đã hoàn thành xong sóng 2 của 3 và đang trong con sóng chính sóng lớn nhất lịch sử đó là sóng 3 của 3 Đấy. do vậy cái đích đến của cọc vàng trong cái đợt tới này nó cao bao nhiêu chúng ta không đo được đâu cao bao nhiêu xa bao nhiêu nó sẽ rất là khó đấy à, cái sóng chúng ta biết là cái sóng 1 của 3 thì cậu vàng tăng từ 220 cho đến 1009 tức là tăng 1700 giá đấy như vậy sóng 3 của 3 này thì chúng ta biết chưa biết được độ mở rộng của nó đến đâu nhưng chắc chắn nó sẽ là rất rất rất rất là lớn và nó có yếu tố để để nó thúc đẩy được cái cái chen tăng lớn này như chúng ta biết ạ đây chúng ta trở lại với vàng thì được uh, mua bằng USD đúng không ạ đây chúng ta có thể nhìn cái bảng cân đối của Fed này đấy năm 2008 bảng cân đối của Fed mới có 850 tỷ đô hiện nay thì đang là 8.700 tỷ đô như vậy bảng cân đối của Fed là phình to lên hơn 10 lần từ 2008 chúng ta nhìn lại xem 2008 thì cọc vàng của chúng ta ở đâu 208 đây đóng cửa 208 đây 208 thì cầu vàng của chúng ta ở 880 đô như vậy hiện nay cầu vàng đang 1825 tức là tăng hơn gấp đôi trong khi bản cân đối của Fed thì tăng 10 lần Bây nó có hai khả năng, một là Fed rút hết tiền về, hai là cộng vàng tăng lên và Fed rút bớt tiền về. Khi nào hai biến cố nó chập nhau thì nó sẽ là đạt được điểm cân bằng của cộng vàng thôi như vậy chúng ta biết là cậu vàng mới tăng hơn, hơn gấp đôi trong khi Fed tăng 10 lần như vậy dư địa tăng giá ở cậu vàng còn rất là lớn cái việc chuyển đổi giá từ việc in tiền của Fed vào đến giá của vàng nó đang chuyển đổi hơi chậm và dự kiến nó sẽ chuyển đổi nhanh trong thời gian tới nếu chúng ta nhìn tinh hơn ạ đây chúng ta trở lại với chart uh, tháng man chúng ta nhìn thấy là cậu vàng đang hình thành mô hình tách tay cầm một khi cậu vàng hình thành hoàn thiện xong cái mô hình tách cây cầm này mà bước vào chu kỳ tăng giá thì thì rất là hay đấy. đấy chúng ta nhìn thấy cậu vàng đang trong cái mô hình tách cây cầm này do vậy cá nhân tôi thì rất là lạc quan vào xu hướng của cậu vàng trong năm tới thôi trong nhiều năm tới chứ không phải là một năm tới đâu Đấy, tôi rất là lạc quan vào xu hướng của cậu vàng Ờ, do vậy cũng không loại trừ khả năng trước khi tăng giá thì cậu vàng hoàn toàn có thể có một nhịp à, rũ hàng rũ bỏ cuối cùng cũng nên có thể là sẽ rũ bỏ khi thị trường tài chính nó nó điều chỉnh nó điều chỉnh mạnh thì cậu vàng cũng điều chỉnh theo cái này không loại trừ bởi chúng ta nhìn trên chart năm này chúng ta nhìn thấy này ờ, đã hai năm liên tiếp cậu vàng đóng cửa trên cái khu vực đỉnh cao cũ là 1670 rồi hai năm liên tiếp rồi như vậy thì cậu vàng cái mốc 1670 này hoàn toàn là mốc cậu vàng có thể test một lần nữa trước khi rũ bỏ mạnh dạn đi lên đây là khả năng nếu có thể nhé do vậy nếu trong năm nay mà tại bất kỳ thời điểm nào trong năm khi cậu vàng xuống dưới nghìn bảy thì đấy sẽ là cơ hội vàng để quý vị mua lên dài hạn thôi chúng ta hâu lên dài hạn thôi nhé còn hiện nay thì cái ờ, lạm phát nó đang cho chúng ta cái bài toán nó rất là lớn ờ, và chúng ta cũng chưa biết cái siêu chu kỳ hàng hóa của thâm niên 70 nó trở lại hay không vì nếu siêu chu kỳ đấy trở lại thì lãi suất Mỹ của Mỹ cũng phải tăng lên mạnh mẽ thì lúc đấy cũng rất là khó nói đây chúng ta có thể xem cái biểu đồ bon của Mỹ chúng ta phải nhìn cái tổng thể dài vì chúng ta đang đứng ở cái bước ngoặt bước ngoặt nó rất là lớn nên có lẽ chúng ta phải theo dõi nó dài hơn một chút chưa đầy đủ các bạn ạ đấy cái thập niên 70 khi mà giá cơ vàng tăng phi mã lạm phát tăng phi mã lãi suất của Mỹ đã từng có thời điểm bị đẩy lên đến 16% trước khi giảm về 0% giống thời điểm này đấy nhưng mà cái gì cũng thế giảm về không mãi rồi thì rồi tích lũy đủ nó sẽ phải đi lên thôi cái này là cái nó rất là khó à, tôi chỉ lưu ý một cái điều là quý vị hãy nhớ là cậu vàng của chúng ta đang ở một cái giai đoạn rất là quan trọng và nó có một cái mẫu hình Cốc tay cầm rất là kinh điển. Khi nó vượt qua cái mẫu hình này thì nó bước vào một cái giai đoạn uptrend rất là dài trong những năm tới và nó rất là phù hợp với tình trạng là uh, lạm phát leo thang cũng như giai đoạn tiền rẻ hậu quả của cái chính sách uh, tiền trực thang Fed, EU, Nhật Bản và các ngân hàng trung ương đã bơm ra thị trường và nó sẽ phải phản ánh một giá vào cái siêu chu kỳ lạm phát này thôi à, một điểm ờ, lưu ý nữa ngoài cậu vàng thì chắc nhà đầu tư chúng ta cũng rất quan tâm đến BTC đúng không ạ cá nhân tôi thì đánh giá BTC à, ờ, thời điểm này nó đang là bước ngoặt à, rất nhiều nhà đầu tư thì kỳ vọng BTC sẽ tiếp tục lên trăm ngàn thậm chí hơn trăm ngàn nhưng cá nhân tôi nếu tôi nhìn lại uh, thì rất nhiều khả năng là BTC đã có đỉnh rồi Đấy, chúng ta nhìn lại lịch sử của BTC thì chúng ta sẽ nhìn nó rõ cái chu kỳ đấy thôi chúng ta nhìn nhé BTC thì trải qua 3 lần tạo đỉnh mỗi lần tạo đỉnh xong thì đều rơi rất là mạnh 80% trước khi lại lên tạo đỉnh mới chu kỳ tạo đỉnh đầu tiên BTC nó cũng rất ờ, hợp lý rơi vào những cái quá trình halving đấy ạ là vào tháng 11 năm 2013 thời điểm đấy thì BTC lên ờ, đỉnh cao nhất là 1002 gần 1002 1170 trước khi điều chỉnh xuống thấp nhất là 165 tức là rơi đâu đó cao đấy nhỉ rơi cứ cho 1170 rơi về 165 165 là thấp nhất như vậy là rơi ờ, tầm uh, chia 7 đúng không ạ 85 <clears throat> và chúng ta nhìn lại nhé BTC đạt đỉnh cao nó cũng rất là trùng hợp ngẫu nhiên là sau hơn một năm halving tức là đạt đỉnh cao vào cuối 2013 sau đó chạm đáy vào tháng 1 2015 tức là mất một năm giảm và một năm giảm giá sau khi tạo đỉnh sau đó thì BTC tiếp tục tăng có 3 năm tăng và đạt đỉnh lần thứ hai là vào tháng 12 năm 2017 4 năm các bạn nhé 4 năm sau đấy rất là phù hợp luôn cũng đạt đáy vào tháng 12 2018 một năm sau vẫn là giảm một năm tăng 3 năm giảm một năm tăng 3 năm thì chạm đỉnh giảm một năm và từ tháng 1 năm 2019 bắt đầu tăng đến tháng 11 năm 2021 thì đạt đỉnh như vậy cũng lại tăng 3 năm quý vị nhé và rất thể, rất có thể cái chu kỳ là tăng 3 năm giảm một năm của BTC sẽ tái lại, tái thiết lập lại đấy lần trước thì BTC cũng ờ, đạt đỉnh 19.000 sau đó xuống 3.001 tức là cũng giảm 85% đúng chưa ạ Đấy, và nếu mà lần này ờ, cái quy tắc nó không thay đổi thì BTC đạt đỉnh 70 ngàn đúng không ạ? 70 ngàn thì BTC sẽ phải giảm nếu giảm 85% thì đâu đó BTC sẽ về đáy khoảng 10 12 ngàn rồi và đỉnh của BTC thì nhiều khả năng là đỉnh 70 ngàn của tháng 11 ờ, năm 2021 đã có rồi kết thúc 3 năm tăng rồi năm nay sẽ một năm giảm thế nên chúng ta hết sức lưu ý với BTC nhé à, quý vị nào mà là fan của tiền số thì các bạn cũng cẩn thận bởi vì cái này là tôi cũng tôi thì tôi không không không phải là thầy bói nhưng mà tôi không biết chắc chắn nó xảy ra hay không nhưng đây tôi chỉ phân tích dưới góc nhìn của tôi và dựa trên những dữ liệu quá khứ thì những cái gì đã xảy ra trong quá khứ thì nhiều khả năng các bạn nhớ nhé nó không phải 100% nhưng nó nhiều khả năng là nó sẽ lặp lại trong tương lai và các bạn biết cái chu kỳ vinh cũng như chu kỳ tăng giá rồi sụp đổ BTC đã ba lần diễn ra rồi giống hệt nhau thôi đúng chưa ạ lần thứ nhất này 2013 đạt đỉnh này của 2013 lần thứ hai 2017 giờ 2021 cách nhau đúng 4 năm mỗi lần đỉnh và mỗi lần đỉnh xong rơi thì rơi một năm là đến đáy à, nó rất là trùng hợp không biết là ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên mà mỗi lần BTC giảm thì lại đều giảm 65% à, 85% cái này tôi cũng không biết là ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên đâu Đấy, hai lần giảm điều chỉnh khi vỡ bong bóng đều 84 phần trăm cái này thì <laughs> ừ, nó là những con số mà nó cũng khiến chúng ta phải giật mình đấy nên các bạn hết sức cẩn thận tôi nghĩ là BTC thì đạt đỉnh rồi các bạn nào có ý định hâu đầu tư lâu dài có lẽ chúng ta trên chờ một đợt đổ vỡ tôi thì tôi nghĩ là ít nhất là 80 phần trăm và tôi vẫn kỳ vọng nó bằng hai lần trước là 85 phần trăm 70 ngàn về đâu đó 10 12 ngàn gì đó thì nó phù hợp đấy trên biểu đồ 5 chúng ta nhìn thấy đây BTC luôn có 3 năm tăng đấy à, đây là cái đối đồ thị các bạn nhé nó có 3 nến tăng này một nến giảm này trước đó cũng 3 nến tăng này một nến giảm này đấy, luôn luôn tăng 3 năm sau đó lại giảm một năm đấy, chúng ta nhìn nhá năm nào cũng giống năm nào kể từ khi khởi nguồn luôn ba năm tăng một năm giảm sau lại ba năm tăng đây là cái lỗi đồ thị các bạn nhé tức là khi họ tính cái múi giờ ấy, thì cái này là cái cái nó lệch uh, có một uh, tháng bước nhảy nó chỉ trong một ngày nó cũng nhảy ra một năm thực ra nó là 3 năm tăng để chúng ta nhìn thấy đấy cứ có 3 năm tăng và luôn sau đó lại đến một năm giảm và rất có thể là 3 năm tăng xong rồi năm tới sẽ một năm giảm của thị trường tiền số tiền điện tử nên các bạn hết sức lưu ý các bạn nào mà đã làm giàu trong năm rồi chúng ta hãy ờ, tạm nghỉ ngơi dưỡng sức một năm trước khi chờ cơ hội còn tôi tôi nghĩ cái các bạn mà chết đinh bán xuống thì thực ra cái đấy tôi không khuyến khích bởi vì xu hướng chung thì nó mãi tăng tăng thì chúng ta ưu tiên mua lên sẽ tốt hơn còn các bạn đã chết đinh ngày hoặc là chết đinh vài giờ thì cái đấy thì bạn mua lên hay bán xuống thì đều được nhưng còn nếu về về tầm nhìn đầu tư dài hạn thì hoặc là một trend lớn thì có lẽ chúng ta ưu tiên mua lên sẽ phù hợp hơn đó là về tiền điện tử thì còn bây giờ trở lại với chứng khoán thì cá nhân tôi thì tôi đánh giá chứng khoán Mỹ hiện nay thì nó đang đang ở đỉnh à, đỉnh mọi thời đại luôn đó, chứ không phải là đỉnh đâu chúng ta nhìn thấy chưa chứng khoán Mỹ này trên ờ, biểu đồ năm này đấy cái tăng độ dốc của chứng khoán Mỹ nó không khác gì tiền số của chúng ta cả đúng không ạ Đấy. từ cái thập niên 80 này khi chứng khoán Mỹ vẫn lóp ngóp dưới 1.000 điểm này Đấy, năm 83, 84 vẫn ngàn điểm này Bây giờ tăng dựng ngược lên 36 ngàn Đây chúng ta đang xem chỉ số Dow Jones nhé Chỉ số Nasdaq cần tăng kinh hơn ạ Đấy, và có lẽ đây là quá trình tăng tốc Nó phù hợp với cái quá trình phát triển đỉnh cao của cái nền kinh tế Mỹ và bây giờ chúng ta biết nền kinh tế Mỹ là bên kia sườn dốc rồi chúng ta biết Mỹ từ chủ nợ của thế giới bây giờ Mỹ thành còn con nợ lớn nhất thế giới rồi đây chúng ta cũng có thể nhìn qua cái <clears throat> đây chúng ta nhìn thấy này GDP của Mỹ này 21 ngàn nhưng mà nợ của Mỹ này 128% GDP này rất là lớn đúng không ạ chúng ta nhìn thấy có một số nước uh, phát triển hiện nay đang có tỷ lệ nợ khá lớn này Mỹ này Nhật này châu Âu này đó. Uh, Pháp này 115 này uh, Italia 155 này Canada 1178 này uh, Tây Ban Nha 120 nói chung là những nước phát triển hiện nay sau quá trình bơm nợ bơm uh, tín dụng dồi dào uh, thả ca in tiền thì hiện nay đang đứng trước cái cái cái lượng nợ nó rất là khổng lồ và quá trình giảm nợ bao giờ nó cũng sẽ rất là đau thương đấy nó giống như khi chúng ta tăng cân bị béo phì rồi ạ quá trình giảm cân nó vừa là khó khăn vất vả và nó rất là đau thương nên năm tới sẽ một năm rất là bất định cái à, thâm hụt ngân sách cũng thế của các nước rất là lớn ví dụ Mỹ 10 gần 15% một năm này đó Trung Quốc 3,7 này châu Âu 7,2 này Nhật 12,6 này đó. Anh 15 cũng 15% bằng Mỹ này Canada cũng 15% này Đấy, Brazil 14% này. nói chung là các rất nhiều nước đang thâm hụt ngân sách là rất là lớn tiền thì in ra một cách rất là vô tội vạ nên có có lẽ là là là là là ngày đòi nợ nó sẽ sớm diễn ra thôi nên chúng ta cẩn thận cũng như ờ, chúng ta muốn biết thị trường Mỹ thế nào thì bây giờ chúng ta soi qua một số thị trường lớn trước kia khi mà nó ờ, nó đạt trạng thái bong bóng và nó vỡ bong bóng thì như thế nào đúng không ạ trước đó thì chúng ta biết là thị trường ờ, Nhật Bản này Nikkei 225 này khi nền kinh tế Nhật là đỉnh cao thập niên 80 và chứng khoán bong bóng của Nhật thì lúc đó sau nó cũng phát nổ thôi đây, chúng ta đây chúng ta nhìn thấy chưa giai đoạn đó kinh tế Nhật nó cũng tăng bong bóng nó cũng tăng từ 8.000 trong một thời gian rất ngắn 5 năm này nó tăng dựng đứng lên đạt 39.000 ờ, và 39.000 sau đó mất một thập kỷ đau thương chứng khoán Nhật rơi này. rơi thảm thương về đến 8.000 ờ, quay về đúng xuất phát đấy ạ Chúng ta biết chứng khoán Mỹ cũng có 10 năm nay, 13 năm nay từ 209 lên rất là mạnh. Từ 6.500 lên 36.000. Đấy, nên rất có thể chứng khoán Mỹ cũng sẽ khi nó đạt trạng thái bong bóng mà quả bong bóng này nó vỡ thì nó rất là kinh khủng. Tôi không biết 2022 có phải là năm ừ, quả bong bóng vỡ hay không. Cái này thì chúng ta không quả cầu pha lên, không thể nói trước được. Chúng ta cũng không biết trước tương lai. Nhưng mà với những dự cảm nguy hiểm thì rất có thể quả bong bóng này sẽ sớm phải xì hơi thôi việc nó xì hơi hay phát nổ chúng ta không biết chúng ta nhớ nhé thị trường chứng khoán Nhật cái năm đầu tiên phát nổ là rơi từ 39.000 chạm đáy đến tận 14.000 đấy rơi 65% đấy các bạn nhé 65% trong vòng một năm đấy bay màu rất là cao à 19.000 năm đầu tiên 50% bay màu năm đầu tiên <clears throat> Đấy, nếu thị trường Mỹ phát nổ đây thì việc nó quay trở lại cái đáy trước Covid 18 19 ngàn cũng là bình thường. Nhưng mà nếu thật sự nó như vậy thì thì nó sẽ rất là kinh khủng trên thị trường tài chính. Hoặc là chúng ta có thể xem thị trường Trung Quốc này. Mấy lần thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt đỉnh cao đạt đỉnh. Đấy, chúng ta nhìn thấy này. Thị trường Trung Quốc uh, khi đạt đỉnh này năm 2008 khủng hoảng kinh tế và 2015 khi Trung Quốc thoát khủng hoảng đi lên đây 2008 đấy chứng khoán Trung Quốc tăng rất là mạnh bạo tăng từ 1.200 tăng lên 6.000 và vỡ bong bóng một phát 6.000 rơi về ngàn ngàn sáu ngàn bảy trong vòng một năm chúng ta nhìn thấy một cái nến một năm áp đảo luôn còn sau đó thì cũng có một giai đoạn chứng khoán Trung Quốc phục hồi nữa là tăng từ 2.000 lên 5.000 rồi sau đó nhanh chóng lại rơi về 2.600 tức là khi những quả bóng bóng mà nó phát nổ thì nó rất là kinh khủng đấy chúng ta biết là như vậy <clears throat> mà bây giờ thì Mỹ đang là quả bóng bóng lớn nhất thế giới đó. tình trạng của Mỹ thì tăng trưởng thì thấp vay nợ thì cao lãi suất thì thấp nó cũng là rất nhiều vấn đề ở đây hoặc vâng, chúng ta có thể nhìn chỉ số chứng khoán châu Âu đi. <clears throat> Đây, ờ, euro 50 Đấy, ờ, chúng ta có thể nhìn thấy chiều chứng khoán châu Âu nhé chiều chứng khoán châu Âu cũng đạt đỉnh vào ờ, thập niên 2000 khi đó chỉ số chứng khoán châu Âu đạt đỉnh của nó là 5 ngàn mấy đây 5 ngàn tư sau đó vỡ bong bóng thì chứng khoán châu Âu rơi xuống ngàn tám chúng ta biết là khi nó lên thì nó lên rất mạnh chỉ chứng khoán châu Âu lên bây giờ không khác gì thị trường Mỹ cả đúng không ạ đây cái giai đoạn nó lên này nó cũng chạy từ 600 này lên 5 tư 9 lần sau đó rơi rụp một phát là rơi về ngàn tám 70 phần trăm thị trường chỉ Mỹ thì chúng ta cũng nhìn thấy rồi từ 6 6 6 nghìn 6 nghìn lên 36 nghìn 6 lần rất là kinh khủng và quả bóng bóng năng lượng bơm rất là căng Đó, nên uh, cá nhân tôi đánh giá năm 2022 nó là một năm khó đoán định rất có thể sẽ có những cái biến cố rất là lớn xảy ra và chúng ta hãy chuẩn bị ừ, cho tất cả chuẩn bị tinh thần cho chuyện gì cũng có thể xảy ra à, trên thị trường thì không có vẫn không có cái gì là bất biến cả do vậy năm tới có lẽ nó sẽ không phải một năm kiếm tiền dễ dàng nữa nên quý vị hết sức lưu ý nhé chúng ta cẩn thận cá nhân tôi thì nghĩ là chúng ta bảo vệ thành quả và chúng ta cố gắng kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội khi thị trường nó sell hợp thì đấy sẽ những cơ hội lớn còn khi mà nhạc chưa tắt tiệc chưa tan thì các bạn vẫn có thể đu ám thôi nhưng mà theo tôi các bạn hãy cài lệnh top lót và cẩn thận bởi vì có thể sẽ có những biến cố rất lớn nó xảy ra và bất ngờ vì thị trường tài chính thường nó đi trước đi trước khi thông tin xảy ra Đấy. còn một điểm đáng lưu ý nữa là chúng ta cũng hết sức cẩn thận cái hiện nay thì giới đầu tư đang khá là đánh giá thấp cái ảnh hưởng của cái khủng hoảng vốn nợ làn sóng vốn nợ của các công ty bất động sản Trung Quốc nhưng tôi thì cá nhân tôi thì tôi đánh giá nó cũng nó cũng không đơn giản đâu nó, nó sẽ ảnh hưởng lớn đấy bởi vì chúng ta nên lưu ý là cái chu kỳ ờ, bong bóng tài sản hàng hóa kể cả bất động sản hay chứng khoán này cũng được thúc đẩy rất lớn bởi việc là đi mua tài sản của các công ty Trung Quốc được hậu thuẫn bởi chính phủ Trung Quốc và hiện nay đang có diễn ra làn sóng chốt lời và rút tiền về chính quốc nên ờ, chúng ta biết là giai đoạn 2013 2017 ấy, chung các công ty Trung Quốc bơm tiền đi mua ào ạt tài sản ở khắp mọi nơi trên thế giới và họ đẩy được lên đến giá hiện nay đấy và chúng ta không biết là người Trung Quốc thì rất là giỏi làm giá như nào rồi người Việt Nam chúng ta dính rất nhiều rất nhiều đòn rồi thì chắc chúng ta cũng nhớ từ việc mua đỉa hay là mua lá cây rễ cây <laughs> rồi thì đủ các thể loại trên đời ok có lẽ video thì hôm nay cũng khá dài rồi tôi sẽ dừng ở đây tôi chỉ chia sẻ một số cái ừ, quan điểm nó dài hạn về một số cái sản phẩm chủ lực thôi bởi vì bản thân tôi nếu mà xét về chứng khoán đó, thì tôi hay theo dõi sát chỉ số chứng khoán Mỹ để tôi có cái hoạch định cho các giao dịch chứng khoán của mình còn đối với thị trường forex thì tôi chủ yếu giao dịch vàng thôi các cặp tiền tệ tôi ít giao dịch bởi biến động của vàng nó là quá đủ rồi nó lớn nhất đó còn uh, tiền điện tử thì tôi chủ yếu nếu giao dịch tôi chủ yếu giao dịch BTC thôi còn đối với tôi các đồng tiền khác nó nó gần như là rác nó biên động biến động giá rất là lớn nó không tuân theo kỹ thuật đó. mà tôi thì mạnh về kỹ thuật nên tôi không không không không tìm hiểu nhiều về các đồng ờ, ôn uh, con à còn thị trường dầu nữa thị trường dầu thì rất có thể nó sẽ bước vào cái quá trình ờ, dài hạn tăng giá dài hạn đây chúng ta có thể nhìn thấy đây <coughs> lịch sử của thị trường dầu này trước đó thị trường dầu cũng có một giai đoạn nhảy vọt từ lúc 34 đô lên 40 đô tăng 10 lần sau đó đi trong một cái biên rất rộng đấy rơi xuống 11 đô này 40 11 này đấy. và tích lũy ở đây từ cái năm ờ, 2004 khi giá dầu chính thức vượt khỏi cái biên 38 đô này thì giá dầu lại chưa năm nào đóng cửa phía dưới mặc dù trong năm có những thời điểm chọc dâu xuống thấp hơn nhưng chưa một năm nào đóng cửa dưới 38 đô các bạn lưu ý nhé và bây giờ giá dầu lại đang có cái biên là cái chốt chặn 38 là một chốt chặn nó rất là cứng và rất là khó sẽ không năm nào công phá được phía trên nữa thì chúng ta nhìn thấy này từ năm 2014 à, đến nay Giá dầu chưa một năm nào đóng cửa cao hơn 61 đô mà năm nay là năm đầu tiên giá dầu đóng cửa cao hơn 61 đô như vậy cái chốt chặn 61 đô này nó sẽ là một chốt chặn rất lớn rất mạnh cho giá dầu trong năm tới do vậy bất kể thời điểm nào trong năm nếu giá dầu cứ xuống 60 đô tôi khuyến nghị quý vị là chúng ta cứ canh dưới mà mua lên mua tẹt ra thôi Đó. hiện nay giá dầu đang bị chặn trên bởi miền giá trần là chưa một năm nào giá dầu đóng cửa trên 100 đô nếu năm tới giá đầu đóng cửa trên 100 đô nó sẽ lại bước vào một cái giai đoạn uptrend rất là kinh khủng chúng ta nhìn lần trước ấy, khi giá dầu đóng cửa trên 38 đô ấy, thì sau đó nó tăng một mạch lên tận 150 đô trước khi điều chỉnh xuống Đấy, còn bây giờ cái mốc 100 đô đang là, là giá trần chặn trên Đấy, nếu giá dầu mà vượt qua đây thì thì kinh khủng lắm thì việc giá dầu đừng nói là trăm rưỡi có 200 thậm chí 300 đô cũng là hoàn toàn có thể xảy ra còn giá sàn thì giá dầu đang được hỗ trợ ở phía dưới là giá 38 đô rồi giá dầu sẽ không có cửa đóng cửa nằm dưới 38 đô còn có một hỗ trợ ờ, gần hơn trong vòng 6 7 năm vừa qua thì đấy là ở vùng giá 61 tôi tôi nghĩ cái vùng giá 61 này sẽ là hỗ trợ khá mạnh rồi. chứ cái giá giá sàn 38 thì hiếm lắm trừ có một cái sự kiện gì kinh khủng lắm ấy. còn đến đến đến quan điểm cá nhân tôi thì tôi đánh giá đến đến 90% là giá dầu chỉ dưới 60 đô và sau đó sẽ bật lên thôi mạnh mẽ thôi chứ còn để xác suất test lại vùng giá 40 38 đô hiếm lắm Ok đó là toàn bộ cái à, phân tích chiến lược trong tuần đầu năm cũng như chia sẻ góc nhìn về một số sản phẩm chủ lực dài hạn để quý vị có cái góc nhìn nó tốt hơn ờ, chúc quý đầu tư sẽ có một năm à, đầu tư thành công và 2022 thì tôi nghĩ nó sẽ không phải là một năm bình yên thị trường tài chính đâu sóng gió lớn sẽ ập xuống nên quý vị hãy hãy luôn cân nhắc và luôn có bảo hiểm cho khoản đầu tư của mình